xin chào anh em Rất vui lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today Buồn quá anh em ạ Tôi vừa mới coi như là biết cái thông tin là cũng sắp update Đấy, update liên tục thôi Meta nó cứ nói chung là nó cứ, quay chóng hết cả mặt Thay đổi sánh xoạch luôn Thì cái update sắp tới thì cái bộ mết nó lại tiếp tục lại bị giảm sức mạnh Đấy một trong những cái bộ mà nói chung ấy là tôi yêu thích Thì nó lại bị giảm sức mạnh một lần nữa Quá buồn anh em ạ Đúng theo kiểu là nếu mà mày đã quá bá đạo ở meta trước thì meta này chắc chắn là mày đóng hòm, không ai chơi. <laughs> Đó là những cái gì mà chúng ta biết từ nhà phát hành game The Dodo. Nó đã quá là coi như là quen thuộc rồi. Đấy, cứ mỗi mùa mà bắp cho một cái bộ nào đấy mà nó thực sự nó rất bá đạo Thì yêu như rằng là sau khi update thì cái bộ đấy là không ai chơi <laughs> Anh em cứ để ý mà xem Nhưng mà thú thật với anh em là đây nó sẽ là cái nỗi buồn của những cái người mà đang dựa vào cái bộ mết để farm để lên rank Đấy chứ còn đây thực ra nó là niềm vui của tôi Bởi vì cái bộ mết ý Nó là cái bộ mà tôi rất thích chơi Từ từ đã nha bỏ mấy con đỏ đi Anh em xem kênh anh em cũng biết là Trước cái meta mết ý là Tôi cũng chơi rất nhiều mết Đấy nhưng mà từ khi mà có cái meta mết ý Là tôi không chơi mết nữa Là anh em biết là đây là một cái niềm vui của tôi đấy Bởi vì là tôi đã có thể quay trở lại cái bộ yêu thích của tôi Mà không coi như là sợ ai tranh bài cả Đấy <laughs> Là meta sau khả năng cao là sẽ có rất nhiều video về mết đấy Không ai chơi thì mình chơi thôi <clears throat> Nhưng mà tôi có một cái băn khoăn là nhà phát hành nó nó, nó mạnh tay quá Nó làm cho cái bộ mết gần như là coi như là, là không có chơi được Đấy, quá mạnh tay Một cái pha xử lý rất mạnh tay đến từ nhà phát hành Ok Trận này thì nói chung là chuyên mết nha anh em nhá Đấy, lấy lấy đồ rồi xung kích rồi Lấy xung kích rồi rào đầu thua mới cay anh em ạ Thằng này nó áp 4 Tôi cũng có bốn con nhưng mà tôi không có Selezi Ui rồi hay quá Từ từ nhá có lẽ là round này chúng ta vẫn đánh ở level 4 thôi Có con cây ở đây tôi cũng muốn mua con cây nữa anh em ạ Tôi phải mua con cây này Bởi vì cái bọn rui nó lên 2 sao nó dễ lắm Đấy với cả một cái nữa là nếu mà chúng ta Bây giờ chúng ta đá sang chúng ta chơi 9 mét thì cũng ok Cây nó sẽ làm tăng cơ Đấy Rất là ok đấy Rồi hy vọng là cái đao này thắng Ủ, gặp thằng này chắc là thắng rồi sáu con mà lại thua à? làm gì có chuyện đấy ơ kìa nhảy đi ơ ảo rồi đấy thua ồ mấy con meteorit nó đấm một phát chết luôn ảo quá đi mất tôi anh em ơi zipper này thế, thế thì phải bán con cây rồi hết slot rồi thôi rồi ok Chấp nhận thôi, bán cây đi để chúng ta có slot chúng ta áp cấp thôi Trận này có thể là gót mét hoặc là chơi 9 ờ, mét cũng rất là ok nha anh em nhá 9 mét thì uh, cũng chưa có chân phái ở đây Thôi cứ từ từ Đợi Rồi tầm này chắc là ăn được rồi đấy <clears throat> Đừng bảo là thua nhá Vẫn thua thì thì, thì, thì, thì sợ quá nhở Ăn đi nào ức kìa Tôi nghĩ là ăn được thôi Rồi Hay quá công nghệ mech đầu tiên này Được <clears throat> Rồi Run phát đã nào Run cái Ui rồi trả ra cái gì chán tê Hôm nay coi như là một cái buổi tri ân cái bộ mết nha anh em nha Chắc chắn là tôi sẽ không có đá sang cái bộ khác đâu <laughs> Chúng ta sẽ tri ân cái bộ mết Chắc là hôm cuối cùng của cái meta <clears throat> Từ ngày mai trở đi thì cái bộ mết này nó sẽ coi như là sùng hộ Sẽ đóng hòm Không ai chơi Tất nhiên là tôi vẫn chơi Đấy nhưng mà chưa chắc là đã ra clip đâu Nếu mà nó yếu quá thì có thể là sẽ không được top 1 <laughs> Đánh nó khó top 1 thì nó sẽ không có clip Thế thôi <clears throat> Cùng lắm là có thể là top 2 Đấy, chứ còn đánh mãi mà toàn top 3 và top 4 thì chắc khả năng là clip nó sẽ không có Rồi Tránh thủ chúng ta có thể là tri ân nó trong những cái uh, buổi cuối cùng trước khi update Ok, sao Breaker lên được hai sao? Được. Rồi, lên 6 đây anh em ạ. <clears throat> Flame phải mua. Đấy, chắc chắn. Flame này kích hoạt mết mà. Tôi tôi sẽ kích hoạt mết sớm thôi. Rồi, chấp nhận là Salivo kiếm sao. Bây giờ mà đủ bộ mết cái là tôi vứt mấy cái con goblin luôn đấy anh em ạ chứ còn mấy cái con này mà nó sau nó không lên được hai sao thì yếu lắm sẽ không có chuỗi đâu chúng ta sẽ không uh, thể nào mà chiến thắng để kiếm được một cái uh, công nghệ bách hay về đấy là chúng ta sẽ kiếm một cái đội hình mạnh để chúng ta đánh chuỗi u uh, đều rồi thế thì được hay đấy rồi đôn cái này u uh, mết này hay u uh, rồi bán cái con này đi mua Grand Herat anh em ạ Grand Herat kích hệ gót gót sớm cũng ngon <clears throat> nói chung ấy là đội hình như thế này thì có thể nói là yên tâm rồi đấy giờ chỉ còn phụ thuộc vào đồ thôi anh em ạ đồ mà nó ngon nghẻ nó chấn phái một chút thì là cũng vẫn rất là ok còn nếu mà đồ mà nó nó, nó yếu thì khả năng là sẽ um, khó thế thôi nhưng mà đồ này đồ ngon rồi đồ này, khởi đầu này tốt rồi ủi thằng này cũng phải này hai mèo kẹp cái này ủi nó nhảy trước anh em ạ vãi đái thật mày quá vẫn thẳng Mà cái update sắp tới là bọn Goblin nó mạnh hơn thì không biết là như nào nhỉ anh em nhỉ Roll cái là Ủ uh, được đấy Update sắp tới là bắp cho rất nhiều Goblin luôn Bắp cho ba con Goblin luôn Bắp cho Zipper, bắp cho Skybreaker Rồi bắp cho cả con Heaven Bomber Bắp rất nhiều Không biết là có phải meta Goblin không nó chỉ cần thay đổi một chút là bây giờ cho con bom vào trong uh, cái cái cái um, kho tường có sẵn thôi Đấy, không phải mở rộng thì chắc chắn là khả năng Goblin nó sẽ comeback đấy Đồ này tôi vẫn đang có ý định là chơi gót Đấy Vẫn có ý định là chơi gót chốt bết đấy Bộ đấy thì nói chung là Mặc dù là có giảm sức mạnh khá khá Nhưng mà vẫn chơi được nếu mà đồ ngon Đồ thì huyết trượng này Kết hợp với cả Có thể là gậy bão Huyết trượng gậy bão đúng không Nó sẽ là hai cái món đồ trượt phái Ồ đồ linh à linh thì không chơi Không từ nhá Chơi con là già không chơi blink đâu, Lấy cái giáp đi Cái giáp này thì lúc nào cũng cần Đấy <clears throat> Để có thể ghép BKB thì cũng được Còn thôi blink thì thôi nha anh em nhá Rồi Rao sau thì chắc là khả năng là tôi sẽ up lên 7 Rao này thì chưa đủ tiền Rao sau sao sau sẽ lên 7 sau đó chúng ta sẽ kẹp vào một con uh, so hai sao u <clears throat> uh, thằng này cũng to đấy trông là con cung nó bắn kìa tôi chết mẹ của tôi đang có chuỗi thắng đấy chứ nhưng mà không đủ tiền để up cấp anh em ạ cay tê nhở nhìn con cung nó đồ nó, nó, nó có nhiều đồ ấy búa xét các thứ bắn cho Dũng sai lầm Kể ra mà rau đấy mà tôi bán cái con uh, Grand Herat với cả hai cái con Zipper Tôi không tham ấy Tôi đánh giá đội hình một cách nó nó tử tế Đấy là tôi ờ, tính cái cái thằng mà tôi gặp ở cái rau đấy Đấy xong tôi soi được cái búa set ấy Thì chắc là tôi cũng cũng cũng sẽ chơi cẩn thận đấy Tôi bán đi xong tôi up cấp lên tôi cho 3 mét vào thì cũng ngon rồi mà tôi lại không làm thế lại chuyện này đúng là đánh nói chung là cũng là chủ quan đó thế là mất chuối ừ, đây còn sáu hunter á kinh thế sáu hunter kẹp với hai gersit vẫn ăn được à? level 7 u uh. roll cái nào anh à từ lấy giờ tôi có cái công nghệ Bactron trả ra cái gì cả Anh em ạ Thế chứ lị Tầm này chắc là vẫn giữ được đội hình đến khoảng round 16 đấy anh em Chắc là đội hình này vẫn có thể ok Đến round 16 thì, thì vẫn chơi được Tham tham tí anh em ạ Tham tí có cái công nghệ roll Thế là coi như là chúng ta được free hai tiền để roll rồi cái tầm này tôi vẫn phải form cái đội hình mạnh ấy à, Giờ chưa có Thunder 2 sao Chưa có Flame 2 sao Thì thôi thì cứ tham tí đi Cũng không cần mết đâu <clears throat> Chúng ta có hai sao ở trong đội hình thì cũng ngon rồi Đây, cũng có người chơi Goblin này Không biết là có phải Goblin không hay là mết Nhưng mà tôi khỏe hơn Ồ Hay quá Thực ra thì ai tung trưởng trước thì người thắng thôi Với cả tôi up lên 7 rồi Đối thủ giữ tiền mà Ừ đây này Hay quá Thế thì cũng được Thế thì cũng được Nhưng mà thọt tiền quá nhờ anh em nhở Chuyện này phải nói siêu thọt tiền luôn á <clears throat> Đồ này chắc là tôi chưa lấy được gì cả anh em ạ Đợi chút đi Trận này siêu hợp tiền luôn 8 tiền ở round 15 Hết tiền luôn mà tám tiền có nghĩa là chúng ta sẽ không có lợi tức ấy Bình thường ví dụ chúng ta 18 tiền thì chúng ta đã có thêm một tiền ở round này rồi Chiến thắng là được hai tiền rồi Rồi, bây giờ phải tận dụng từng round một thôi anh em ạ Tôi cho cái bọn mết với cả kết hợp với cả cái bọn uh, human vào <clears throat> Tận dụng tí Rau quái này tôi nghĩ là như này cũng sẽ ăn được thôi Ăn được đấy nhỉ Hay là không ăn được nhỉ anh em nhỉ Chắc là ăn được ăn được thêm hai tiền sẽ có sách được thêm hai tiền coi như là là là bù lại bù đắp lại chúng ta coi như là có thêm chiến thắng ờ, hai uh, round <clears throat> đừng bảo thua nhá rồi thắng nhưng mà phải phải phải sống được mấy cái con human chứ ui mày thế vẫn còn có một con anh em ạ hết hồn rồi có thêm quyển sách Giờ có công nghệ make tôi không dám luôn ấy luôn thọt tiền, chả có tiền mà, mà, mà chơi Chả có tiền áp cấp luôn Đồ nào này ra có vẻ hơi chán Rồi rồi, bán nó này đi thôi Như này có chơi được không nhỉ? Trông có vẻ yếu yếu Run cái nào Ừ được đấy Hay Hay lắm Rồi Quá tuyệt vời Thế được rồi <laughs> Một phát coi như là đưa hai con lên hai sao luôn Hay quá nhỉ Bây giờ chỉ đợi con già thôi à, Chúng ta sẽ form cái bộ Godmate Gấu á u uh. Nếu mà ra gấu thế này thì, thì chuyển sang 9m cũng ok nhá Hai chuyện này chơi 9 mét Đây cũng là cái bộ mà thông thạo của tôi đấy Ngoài cái bộ gót mét ra thì bộ này cũng rất là thông thạo luôn Bây giờ chuyển sang 9 mét thì có được không? Chưa có Grim Đồ này thì chưa có chấn phái Bởi vì lúc đầu tôi định ghép cho cái bọn gót ấy cái cái xung kích này gót thì nó sẽ bắn được liên tục 4 giây một lần đấy già cứ bắn trưởng một phát là kèm theo một cái xung kích luôn nhưng mà nếu mà bây giờ mà chuyển sang 9 m thì cũng được <laughs> cũng được cũng được cũng được bây giờ mà tự nhiên lại nổ con gấu hai sao thì tôi chắc là tôi tận dụng để tôi chơi 9 m thôi ui gặp thằng này có súng súng hai sao có búa xét ăn nổi không tôi nghĩ là vẫn ăn được rồi tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi hay ơ kìa tình cơ ui rồi ôi đeo này không có công nghệ mất thắng nhưng mà lại không có công nghệ mất thế đéo là mà nó bắn trưởng chính xác tê nhở bắn chết con zipper xong rồi tung trưởng vào con con con heaven bomber thế là thôi xong mà chuyện này nói chung là cũng thọt tiền phết đấy anh em ạ biết sạch tiền rồi à? Mặc dù là cũng có chuỗi Nhưng mà lẽ ra là cái chuỗi này bây giờ tôi đang là cộng 10 đấy Thì bây giờ tôi mới cộng 5 thôi Bởi vì là có cái round 11 đánh là coi như là là, là, là khinh suất quá Để cho đối thủ cắt chuỗi Vừa mới chớm được 5 trận thắng liên tiếp xong thì bị cắt chuỗi ở ngay round 11 Nếu mà thắng round 11 là chúng ta có chuỗi cộng 5 rồi à, Đến cái tầm round 18 này là chúng ta đã có chuỗi là là cộng 10 rồi, hơn cộng 10 rồi Đấy, gặp thằng này này Lần này thì không có chuyện là thua đâu anh em Vừa lãi thôi Vừa lãi thua thôi Còn bây giờ thì nó khác nhiều rồi Thậm chí còn đẩy nhiều đối thủ luôn Rồi roll gái xem nào Già ra đi Già ra đi Bây giờ không ra già ra cái con này à Thế đi có chơi gót không nhỉ Chơi bố 9m 9m thì không cần chơi già 9m thì chơi flame thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn bằng cách là tính xem round sau gặp cái đứa nào. Hết sức cẩn thận anh em ạ. Gặp thằng nào ấy nhở? Pen Sam à? Pen Sam. Đang câu gấu kia, ui mà ra ca lông rồi cơ. Căng á, round 19 đã ra ca lông à? Nhưng mà chắc là ăn được rồi Tầm này vẫn kẹp gấu thì không thể ăn được tôi đâu Tôi form đội hình nó khỏe rồi Mà ra ca lông này thì cũng hơi căng đấy bốn gấu rồi à? ủ bốn gấu có ca lông à thế thì khỏe đấy cũng căng rồi máu 45 máu ở round 19 thì cũng không tồi đâu đang có tiền là rất nhiều Tiền rất nhiều để có thể up lên 9 Tôi bây giờ tôi vẫn đang bị thọt tiền đấy anh em ạ Chưa ăn thua Bởi vì cái round 21 là bắt đầu bọn nó form hết được các, các cái đội hình rồi Khỏe rồi Trong khi tôi chắc còn khướt tôi mới form được cái 9m 9m này phải ra Grim cơ Chắc tôi dừng lại ở 8 euro rồi Chứ còn bây giờ tôi cũng chả có tiền tôi lên 9 tôi chơi đâu Chơi cái bộ này thôi chữa 8 Đời 50 tiền roll nó Mất chuối thì cũng xác định là sớm muộn thì mất Có một cái băn khoăn đấy chính là cái việc là chưa có đồ trấn phái cái giáp băng Chưa có giáp băng anh em ạ Ui lại ra flame này Khả năng chính xác rồi 9m đó là rất chính xác đấy anh em ạ Đồ này chắc ghép hết trượng rồi anh em ạ Chứ tôi không ghép gậy bão đâu Chơi 9m thì trấn phái là giáp băng Không phải gậy bão Tôi sẽ lấy cái viên ma lăng nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ ưu tiên cái đồ trấn phái trước đấy còn cái gậy báo thì tôi nghĩ là tí nữa nó có ra thì tôi sẽ lấy sau ở đây tôi sẽ ghép huyết triệu trước đấy còn cái viên này thì tôi sẽ đợi cái gậy bão nha anh em nhá gậy bão thôi thêm một viên ma lăng nữa chúng ta sẽ có gậy bão nói chung là chơi gì thì chơi nhưng mà nếu mà muốn làm clip này này mà để top 1 để mà up lên ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ phải có chấn phái Còn nếu mà không có chấn phái thì xác định là coi như là bay màu có thế thôi, trận này có cả coi như là Clyde nha anh em nhá Vẫn ăn được luôn Tí nữa chuyển ra 9m chưa chắc đã ăn được đâu Ở đây, u uh, có Grim rồi, có già này, có già chơi không? Già chơi 9m <laughs> Già chơi 9m không ăn thua Theo tôi đánh giá thì con già này trong 9m thì không ngon Nhưng mà nếu mà già hai thì có chơi được không? Chơi được Rồi Tôi sẽ bỏ 9m vào đã này Tôi chuyển luôn để cho chúng ta có thể là tích được một cái lượng tiền Anh em ạ Chứ còn bây giờ thọt tiền lắm rồi Bây giờ đang là round 22 và chúng ta đang ở level 8 với 39 tiền là quá thọt Vừa mới form được đội hình luôn Đội hình vẫn còn một sao Chưa thua Ok, ok, ok, ok, ok, ok Được, được, được, được Có sắp băng rồi anh em ạ Sắp băng là ngon rồi Ui rồi ơi, được quá nhở Sông mập này Có chơi già nữa không nhỉ? Nếu mà chơi già thì phải bỏ CM à, Chứ không ai bỏ Flame cả Flame là nó sẽ gánh đánh đam tay à, Nhưng mà bỏ CM ra thì bắn trưởng có vẻ hơi chậm Tất nhiên là con co cầm đồ thì nó có thể bắn trưởng luôn Nhưng mà những cái con khác thì nó tung trưởng hơi chậm ra thì phải lên được hai sao thì mới chơi nhá anh em nhá mà ôm cái con này thì nó lại thọt tiền quá nhở nhưng mà nó ra mà không chơi thì cũng hơi lãng phí bây giờ mà kiểu như là cung vẫn ôm đấy nhưng mà ôm một lúc thôi thì có được <laughs> là chỉ ôm một lúc thôi cho nó đỡ coi như là đỡ thấy tiếc thôi đỡ thấy cảm thấy là nó phí thôi sau tí nữa chúng ta bỏ đi Úi dồi ôi quả combo phải cứt luôn Tín đấy Ui được đấy nhở Phương lên ngon đấy chứ Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Bỏ đi anh em ạ <laughs> Thôi không ôm không ôm Đang thọt tiền Đang thọt tiền Tôi là tôi là phải roll ở level 8 cái này Đang thọt tiền rồi anh em ạ Vẫn còn đang phải tận dụng cái con uh, Con Heaven Bomber kìa anh em kìa Đấy đã làm gì đã ngon đâu nói chung là là là bây giờ nó có tính là vẫn là bị thọt bây giờ là chúng ta phải giữ cái chuỗi cộng 10 này đến khoảng ba 30 đi nhỉ thì lúc đấy thì lại ngon bây giờ thêm một con ờ, con con gấu nữa để cho lên hai sao thì mới đủ tăng cơ này xong rồi thêm con sống mập hai sao này đấy grand herat lên hai sao nữa này sau đó chúng ta có thể là thêm một con con thunder spirit này đấy hai sao nữa này rồi up chín Thế là ok Đánh ở 9 là được rồi Sau đó roll lên 3 sao rồi Tất nhiên là tôi sẽ lên 9 chứ tôi không tham roll 3 sao ở level 8 Lên 9 rồi roll Nhưng mà bây giờ bởi vì là cái đội hình này nó chưa mạnh ấy Nên là chúng ta roll ở level uh, Level 8 Nha anh em nhá Roll ở level 8 bởi vì đội hình yếu Ui chồng Gặp Lai ăn được không Ê bọn Lai khỏe không nhá Đang beta đấy không ổn rồi mất chuỗi rồi anh em ơi bọn này nó khỏe lắm giáp nó trâu thật sự luôn cắt chuỗi luôn của tôi luôn à light spirit này ui ra cả gót luôn này quay xe không nhưng mà vừa mới bán nó già rồi thôi <laughs> bán già rồi anh em ạ chả có lẽ lại coi như là lại tìm lại con già hai sao thì nó mệt lắm thôi Tôi đang có cái bộ này nó form được rồi Tôi chơi luôn Thôi chơi 9 mét, Bởi vì đang thọt tiền nữa ấy Thọt tiền chơi ở level 8 à Cùng lắm là lên 9 luôn 3 sao Chứ còn cái bộ kia chơi ở level 10 anh em ạ Còn phụ thuộc vào cả rớt giết các thứ Trong khi bây giờ tôi đã thêm được một con ờ, Thunder nữa rồi Đấy Flame thì đã có thêm hai con nữa rồi Tức là cái khả năng lên ba nó rất cao đấy rồng mập các thứ cũng lên hai sao rồi full hai sao đội hình rồi bây giờ lại bán đi một đống thôi thôi thôi thôi, thôi. thật tiền lắm à, cũng chưa chắc đã ngon huyết trượng ok ấy anh em thấy không rồi luôn tám rồi cứ từ từ cô này chơi được tám được đấy rồi kép về huyết trượng nữa này mà thôi tôi ghép cái Blink luôn đây Blink cho Grim Cho nó, nó có cái combo Rồng mập Grim với cả Flame ấy Đó là cũng là combo rất là khỏe luôn Ok Rồi Máu thì cũng còn 83 máu là cũng rất là ok ấy chứ Anh em nhìn máu kìa Nhìn máu của cái bọn ở dưới Nó đều đều đều như nhau luôn Chỉ có tôi với cả cái thằng top 2 là nó bật thẳng lên nó ờ, top 2 trên 2 đương nhiên là nó khỏe rồi Đấy còn những cái thằng ở phía dưới nhìn trông Sắp bay màu hết rồi Nhưng mà 26 mà chưa có người bay màu thì cũng căng đấy Ui thằng này chưa cái bộ ấy này Ui căng ấy Có phải không Nhưng mà lên nhớ tôi là là là là là, là, là 9m nha Thằng này chơi gót mét đấy anh em ạ Nhưng mà tôi 9 mét đây cứ đẩy cái thằng ấy đi Đẩy nó chết đi chưa ra được heo, chưa ra được ờ, Light Spirit Chuyện này có BKB ghép luôn Ồ, oh, hay quá Ra cái món đồ đang cần anh em ạ Chuyện này có mết mà, nguy hiểm Quá nguy hiểm luôn U, uh, được đấy Nói chung là đội hình này thì roll ở 8 thôi anh em nhá Cho đến khi mà Thunder lên được 2 sao nhưng mà cái con Thunder phía dưới lên được 2 sao cũng chưa chắc đã up 9 đâu, bởi vì là con gấu của tôi là vẫn chưa lên được được được được hai sao. Đấy. Bây giờ nhá ra 30 ra cái giáp băng thế là đẹp hai đồ chuẩn phái hai đồ chuẩn phái là cái giáp băng với cả cái huyết trượng thế thôi còn uh, gậy bão thì tôi nói rồi mà cái gậy bão cũng không quan trọng đâu trận này có cả bọn đỏ này có cả bọn nai này hunter kẹp được cả lùn rồi kìa càng đấy máu sàn sàn sàn như nhau luôn mình tôi 83 máu giữ máu tốt phết Trận này thế là ổn rồi Tôi coi như là tốt ở trận này rồi Đánh không có lỗi mà Chưa có một cái lỗi nào luôn Nhiều trận là đánh bị lỗi mà trận này đánh perfect quá ui ạ Ui ôi bị bắt cái con con Thunder Ui nhỏ mày quá Combo đẹp anh em ạ Trời ơi đấy anh em thấy không đánh nó gọi là không có lỗi như anh em nhá Mẹ nó bắt cái con Thunder của tôi Phải đi cái thằng này cũng được Để cái vị trí con Thunder nhá Cẩn thận Bắt là có coi như là nếu mà vớ vẩn là cũng sung hồ đấy May mà có một cái combo đẹp Mà tôi là tôi ghép linh nó cũng có mục đích của nó đấy anh em Rồi rồi tiếp rồi Doom ấy ủ đùm được anh nhá đùm này đấm với mấy thằng gót Được anh em ạ ừ. Chờ chưa Chờ chưa trận này có gót mà Trận này có gót Godmate đấy anh em Tôi tôi ở trong meta này tôi vẫn là cực kỳ ghét cái cái đắng vào đấy Lúc nào cũng phải chuẩn bị những cái slot mà counter BKB này rồi Doom này Kẹp cá các kiểu các thứ luôn Cái bộ mà mà, mà 6, 6 mét đấy kết hợp với cả 4 gót kết hợp với cả mục sư đấy anh em Đấy cái bộ đấy Ok không? Ok à, Ui giời ơi thế Thunder đời đánh cái gì đấy Không ổn rồi Mẹ ơi rau này mất nhiều máu đây 16 màu á Rồi cứ roll theo anh em u uh, chết nhiều đấy Hay quá nhờ Căng thật sự luôn Rồi tôi sẽ roll tiếp Flame lên 3 sao thì mới áp cấp anh em nhá Thôi bán con gấu đi Con gấu ấy Bây giờ mà nó không lên 2 sao thì tôi cũng vứt Bởi vì là cái slot tiếp theo nó sẽ là của con Thunder Đấy, à, slot level 9 là của con Thunder rồi Và cái con Doom này nó cũng sẽ cần để counter vào cái bọn mết Đấy, sẽ là một cái combo là Grim quẹt mực sau đó Doom Doom một phát toàn bộ đội hình god Godmate coi như là bị Doom Anh em thấy được không? Hợp lý không? Bởi vì làm sao? Bởi vì Godmate ấy nó đứng nó toàn đứng tụm vào thôi anh em ạ à. Ờ, Ở tụm trong góc cho con già bắn trưởng thôi Đấy, combo hơi đẹp luôn rồi đây, có combo không? Có combo không? Không có combo. Ui, gặp bọn này này mất nhiều máu quá nhỉ. Về căn bản là cái bọn này này nó khỏe quá anh em ạ. Tôi chịu rồi. Ừ, nó đẩy cái thằng God bếp đi rồi kìa. Bọn này khỏe quá đi mất thôi. Rồi, u uh, Thunder lên được 2 sao rồi này. Già này thôi từ đã phải roll cái con flame lên được ba sao đã anh em ạ rồi mới tính được đây chúng ta có hai tia kẹp với cả hút máu trừ giáp này hai tia hút máu trừ giáp lên chín nó kẹp doom rồi không có slot cho gấu anh em nhá vừa rồi nó có ra thêm hai con gấu hay là ba con gấu nữa nhưng mà hết slot rồi nếu mà muốn là, là chơi gấu thì phải lên 10 cơ nhưng mà thôi 10 gì cái tầm này thôi Doom ngon hơn anh em ạ Doom 2 sao này counter được khá khá vào các cái đội hình đấy Doom vào mấy con kiểu Tetsulami không cho bọn nó như là khống chế Đấy Doom 2 này hợp lý Thôi vẫn phải roll Roll đã Trứng à Roll đã anh em ạ à. Flame 3 sao nhá Flame 3 sao rồi mới up 9 được chốt đồ đã Có mỗi cái BKB cuối thôi Chả chốt được cái bón gì luôn Ghép luôn Không có sắp băng anh em ạ Cái chuyện này không có trần phái Hơi cay Ghép cái ờ, kháng phép không nhỉ Để xem nào Ừ mết chết hết rồi Thôi không cần Lên 9 thì vứt được con Doom này vào này Đấy nhưng mà bây giờ chưa lên 9 Flame chưa lên được 3 sao thì tôi nhất định là tôi không lên 9 đâu Lên 9 nó không luôn được 3 sao đâu anh em ạ 8 rồi trong lúc mà roll con flame thì chúng ta cũng sẽ roll được ra con rồng mập và chúng ta cũng sẽ roll ra được cái con thunder Đấy. cẳng thế nhở đồng chín hàn nó bắn nó lủng người luôn khả năng mấy cái round này chúng ta sẽ bị tụt máu khá khá đấy còn 36 máu ui gấu ba này nhưng mà thôi hết slot rồi một con nữa rồng mập hay một con flame nữa rồi robot u đây rồi hay quá bạn ơi hợp lý rồi chốt đồ nha cái áo mưa này thì không không không không để ghép thêm cái bkb nữa anh em ạ rồi lên chín thôi dừng lại hơi lâu ở level 8 ấy bây giờ thêm hai con thunder nữa là chúng ta sẽ có thể lên 10 <clears throat> còn không thì chúng ta ở lại ở 9 roll thôi Đấy, lên 10 thì chắc là kẹp thêm một con linh hồn cúc kinh con kiếm hồn này này cúc kinh Kiếm môn đánh năm tay mà Thêm khống chế nữa <clears throat> mà tương lai là có khi là sẽ phải chuyển sang là, là chơi Chơi chơi uh, Witcher ấy à, Tính trước Nếu mà không ăn được cái bọn Glide thì chúng ta sẽ phải chuyển sang Witcher chơi bọn này Chơi 9 mét là đang khó Đây Nhìn đã thấy là căng Nhìn đã thấy là căng nhưng Ồ oh ô ô rồng mập lên ba sao có gánh được không có gánh được không gánh được không gánh được không ô ô ô trông vẫn khỏe trông vẫn khỏe trông vẫn khỏe được không được không u đánh khỏe phết đấy ơ kìa ơ kìa ơ kìa ủ ăn được anh em ơi thế thì cứ từ từ không phải vội vừa lên gánh được mà con này đánh tay mà anh em con đánh tay nhìn cái áo mưa này khó chịu thật đấy nhưng mà ghép cái này thì nó không có tác dụng mấy thôi để dành vậy ghép hai cái bkb flame này nếu mà có hút máu cuối này với cả ba tia thì tôi nghĩ là gánh được đánh được đấy anh em ạ đánh được đánh được tôi tin là sẽ đánh được nếu mà chúng ta có đủ đồ lấy thêm con chuối quỷ chắc ok Mày chơi được sáu đỏ thì không ngại sáu đỏ thì không ngại đâu Ơ kìa đừng bảo thua sáu đỏ nhá U đấm sấp mặt luôn kìa Vãi đái thật Ê Ôi Vãi đái Vừa bảo không ngại không nó đấm nó sấp mặt luôn anh em ạ sợ <clears throat> thế nhỉ Hình như là cái huyết triệu của tôi ấy, nó bây giờ nó yếu quá rồi Nó tích không đủ sức mạnh sáu đỏ kẹp hồn sáu đỏ kẹp hồn à. Thế mà ăn được à Ghê nào Ở đây là chúng ta đợi cái ba tia nha anh em nhé Ba tia thì nếu mà ghép thì sẽ không lấy máy bay Ba tia cho flame Vẫn đang đợi đồ Bây giờ chuyển sang Witcher thì có, có kịp không? Chắc chẳng kịp Witcher hơi khó Witcher ở level 9 này thì có cái gì để gây đam không nhỉ? Combo à? Mà thằng này sắp đi rồi này Ô Thằng này thế mà lại lại máu lại thấp cái này còn có bốn máu này Không không không Nó không đi đâu Nó đấm tôi này ủi càng ấy Thằng Hunter cái thằng đi trước anh em ạ Cuối cùng thằng đỏ là cái thằng mạnh Thôi ra sau có, có, có lẽ tôi sẽ hết tiền ở level 9 thôi Tôi roll cái con uh, con, con Thunder lên 3 sao thôi anh em ạ Hết cửa Chả còn cái gì để mà chơi nữa Bây giờ lên 10 chắc chắn không lên được đúng không? Round sau là round có, có thể là sẽ là bay màu đấy 12 máu đấy kia thì bây giờ gặp cái thằng Nai nó lọt cho bốn con, ba con có chết không? Bộ này lên nhớ là không có có có giữ máu nhá, không có cái, cái tộc mục sư Chúng ta mà mất Ví dụ mỗi con ba máu chắc bốn con đúng không bốn con mới chết ừ. Lọt bốn con là chết Nhưng mà khả năng gặp bọn nai mà lọt bốn con nó cũng là có khả năng đấy nhá Nếu còn gặp bọn đỏ tôi thấy cái nào vừa rồi là lọt hơi bị nhiều luôn đấy 12 máu không trụ nổi luôn Nên rao sau khả năng là hơi hết tiền luôn đâu Khó ấy Kiếm gãy này Chả ghép được cái gì luôn Máy bay Ờ à, được Máy bay được Đúng rồi Thunder Một con nữa thôi Một con Thunder nữa thôi Một con Thunder cho tôi Một con Ui đây rồi luôn cái lửa được không Từ từ luôn cái lửa luôn cái lửa đã Ok thôi đập trứng Ok rồi máy bay vào Ở đây chúng ta có cái búa xét Ok cho luôn Búa xét Cũng được tạ cái ba tia này tôi lại không lấy bởi vì là nó có máy bay anh em ạ thế là thôi lấy cái cái cái um, bù xét được rồi ok thằng này ăn nổi không xòe quạt một cái ồ oh. càng đấy cũng không hai sao rồi kìa nhưng mà bây giờ thì làm sao ấy à nó có cái giải hiệu ứng à nhưng mà tôi vẫn ăn được nó Ôi vẫn ăn được nó Ui đi luôn Ui, Không phải không phải không phải không phải Đấy là thằng khác Thằng Nai, thằng Nai bị thằng thằng thằng Ngộ không hai sao này nó đấm chết luôn Rồi, bình tĩnh bạn ơi Đấy Solo, ờ, rau rau trước tôi ăn được nó, rau này khả năng vẫn ăn được Cái con ngộ không ấy, nó có cái kháng hiệu ứng ấy Nó không bị, uh, không không không bị đóng đá anh em ạ nó không bị ờ,